thì à, à, bây giờ mình à, sẽ à, đi à, mở lại cái phần mà soi cầu chốt số cho các bạn ngày hôm qua ở trên video nhé thì à, đây sau ngày hôm qua chúng ta ăn đề thì ngày hôm nay à, mình cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì mình cũng đã chưa đưa được các bạn về bờ với cái cầu đề và cái cầu lô ăn thông thì à, cầu lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia mình cũng đã nói rất là nhiều với các bạn ở những cái video trước rồi thì mình cũng đã nói là các mình sẽ đã cố gắng là soi xét cho các bạn những cái cầu kèo và những con số rất là đẹp rồi nhưng nó là những con số số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số nó sẽ khó ra được ấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình 0963236194 đó ở video nào thì mình cũng đã nói với các bạn như vậy và ở à, đây cũng là một minh chứng các bạn nhé thì ngày hôm nay thì cái video của mình thì chúng ta chưa đưa được các bạn về bờ nhưng mà ở à, với Zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ và ngày hôm nay thì các thành viên ở nhóm tuấn lương của mình thì lại tiếp tục về bờ với hai nháy độc thủ lô VIP 33 các bạn nhé đó rất là vui và rất là tươi mừng rực rỡ mình có chốt cho các bạn đọc thủ lô 33 thì ngày hôm nay là 33 nó cũng đã nổ ra hai nháy rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tuyến nương của mình về bờ bến rất là an toàn đó và các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số hoặc đang bị xa bờ thì các bạn cũng có thể là kết bạn với mình với số Zalo 0963236194 đây sẽ là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đó thì các buổi chiều dù cho có bận đến đâu thì bận mình vẫn dạ sẽ dành thời gian ra để để soi cầu chốt số và sẽ tìm được cố gắng là gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng và đặc biệt đó là những cái con số kín thì cái khả năng mà uh, giam số nó hầu như là không có luôn nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn nhé đó còn bây giờ mình sẽ đi soi cầu ngày mai cho các bạn để các bạn tham khảo ở trên video thì ngày mai ngày mùng 9 tháng 4 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 7 đọc thủ đề 474 và bạch vip là 1991 thì cái dàn đề rút gọn mình sẽ có 040 242 343 484 494 070 171 373 676 và 797 đó các bạn mà uh, thích con số thì các bạn chơi nhé và mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn những cái con số với những cái cầu kèo đẹp nhất có thể rồi